À, xin uh, mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn uh, đang uh, lưu thông ở trên cái tuyến đường uh, đi về phía Hạ Long và Minh Toàn đang lưu thông ở đây là tại uh, Hạc Khẩu của Quảng Ninh. Đây là phường Hà Khẩu thì uh, phường Hà Khẩu thuộc uh, thành phố Hạ Long bà con ạ. và tuyến đường này thì ờ, theo như Minh Toàn thấy thì cũng ờ, khá là bụi ở Quảng Ninh bây giờ ờ, rất là bụi bởi vì là Quảng Ninh cũng đang xây dựng rất là nhiều bà con ở đây thì tuyến đường này xe công mà sẽ tải cháy rất là nhiều nên là khi bà con lưu thông trên tuyến đường này nếu mà đi thì bà con đi cẩn thận Ờ, Minh Toàn là ờ, có dịp vào ngày hôm nay là Minh Toàn ờ, đi tìm cái sân bóng truyền để Minh Toàn chơi bóng truyền đây là cái đường lên nghĩa trang công viên của Hà Khẩu và như ở đường này thì à, lúc mưa sẽ có một cái à, sân ở trong cái uh, khu uh, nhà máy gạch Vinasera đây và lúc này mình chọn vào đây thì uh, là không có người đánh Villa Serra của Hà Long à, ở Man ở Hà Long thì uh, khi mà bà con cô bác mà nghe đến Hà Long nghe có vẻ là hoành tráng xa hoa nhưng mà hôm nay thì Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một những cái cảnh tượng à, những cái uh, hình ảnh mà à, mang tính chất đời thường giản dị của Hà Long thôi còn nếu mà ở Hà Long nếu mà xa hoa và và cuộc sống nhìn nó tươi đẹp hơn thì à, quý bà con cô bác cũng có thể là đến Ha Long Bay khu vực đấy thì rất là nhiều cảnh à, cảnh đẹp Đây, ờ, như quý bà con nhìn thấy đi thẳng là chúng ta đi Hạ Long rẽ phải là quốc lộ 18 và rẽ trái là đi xí nghiệp gạch thì ờ, ở đây toàn ờ, lúc này toàn đi thẳng từ Hạ Long lên đây rồi thì bây giờ toàn xin rẽ phải một chút để gửi những cái hình này đến quý bà con cô bác nhé đây là chúng ta đang à, đi về cái phía xí nghiệp gạch và chúng ta đang lưu thông trên à, khu phố 5 của à, phường Hà Khẩu hầu như ờ, mà chúng ta đi du lịch là chúng ta không ờ, lên mạn này nhiều mạn này chủ yếu là dân cư sống thôi không phải là khu ờ, du lịch thành ra là ít người đến khu mạn này đường đây thì khá là quanh co với bà con của bác ạ đây và chúng ta đi ờ, đi đây để chúng ta ra ra cái đường mà ngược lên Hà Nội chẳng hạn Đây mình thưa quý vị, à, chúng ta đang ra cái đường chính, đây là nếu mà rẽ phải là ngược về Hà Nội. Còn chúng ta rẽ trái là về phía Hà Long. À, mình toàn trên phép ờ, ờ, bên đây mình toàn rẽ trái. Mến thưa quý bà con, đây là cái tuyến đường chính mà chúng ta đi từ Hà Nội xuống Hà Long và đi thẳng ra Cẩm Phả cũng như là Móng Cái cũng là trên cái trục đường này và lúc này Minh Toàn đi một đường khác bây giờ rồi Minh Toàn đi một đường khác để mà gửi đến những hình ảnh những quý bà con cô bác nó được chân thực hơn về cái cuộc sống ở Hà Long à, chỗ này thì vẫn là thuộc phường Hà Khẩu ờ, quý bà con cô bác ạ Ở ờ, cái gì vàng vả hồng hồng kia biết trưởng cái gì mà màu hồng nhìn đẹp chết lạ mắt quá nếu mà quý bà con cô bác mà muốn đi tuần châu thì uh, chúng ta phải đi quay trở lại chứ không đây là ngược ra phía mà Hạ Long ra phía một cái rồi ở đây uh, quý bà con cô bác thấy là đi thẳng là cái lân uh, rẽ trái một chút là ga Hạ Long đặc biệt cò ở trong ga Long thì ờ, quý bà con của bác ờ, nó có một cái chợ mà gọi là chợ đầu mối rau củ quả ờ, cho đến chợ đầu mối ấy. À, có cả thịt với rau củ quả nữa quý bà con ạ thì ở đấy thì nó giờ mở cửa của nó thì nó chỉ mở buổi trưa thôi và rất là mua hàng thì rẻ hơn so với ở ngoài bởi vì đấy là chợ đầu mối người ta mua ở đấy rồi người ta mới đến các chợ khác người ta bán lại. like thì uh, có có dịp mình toàn sẽ à, vào chỗ đấy và sẽ gửi hình ảnh đấy đến quý bà con cô bác để để à, uh, theo dõi những uh, cái video mới uh, và nhận được những uh, vi, thông báo khi mà kênh uh, đăng những video thú vị thì uh, rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để uh, được theo dõi những video mới thú vị nhất và mến thưa quý bà con các bác tại đây là ngã tư ao cá của hạ long và chúng ta vừa đi qua bến xe bãi cháy đây nếu mà đi hạ long bay quý bà con các bác cũng có thể là rẽ phải đường này để mà rẽ phải đường này thì chúng ta có thể đi hạ long bay được đường này không phải là đường chính xuống hạ long bay nhưng mà nó nối ra cái đường xuống hạ long bay và đường cũng khá to để mà chúng ta đi toàn đi tìm cái uh, sân uh, đánh bóng chuyền nhưng mà cũng, uh, khu vực này cũng rất là ít uh, quý bà con có bán ạ rất là ít sân ở đằng trước mặt thì có một sân của phòng cháy chữa cháy nhưng mà khá là đông và đây là cái khu biệt thự cao cấp đồi thủy sản của Hạ Long đây là cái đường lên và như quý bà con đang thấy là trên đồi này đang xây dựng rất là nhiều về các căn biệt thự người ta gọi đây là khu đồi thủy hải sản à, đồi uh, thủy hải sản Hạ Long khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long Minh Toàn uh, xin phép uh, ra trái đây để vào cái khu uh, khu vực này đây là cái khu à, ngã ba ba lan xe chạy bụi quá bà con ta vừa đi qua cái đường vào nhà máy ờ, nhà máy đóng tàu Hạ Long và cũng như là ờ, tên gọi khác là nhà máy đóng tàu Bà Lan con vừa rồi quý bà con à, cô bác cảm thấy nó đông một chút bởi vì là đấy là chúng ta vừa đi qua cái uh, chợ Ba Lan tôi nhìn em gái kia sợ quá giống như kiểu mà bị nhiệt này xin ờ, phép rẽ trái ở đây lên ờ, nhà máy ờ, lên cái khu công nhân ở của nhà máy gạch Tốt Tô và đây đây có một sân bóng chuyền ở đây nhưng mà không thấy người đánh ồ oh. không thấy người đánh rồi thôi mình toàn xin phép quay trở lại thôi Ồ oh, la la la la cậu bé mập Đáng yêu quá đây là chúng ta đang lưu thông trên ờ, đường giếng đáy chúng ta ra trái đây có thể chúng ta cũng đi ra Hà Long đây chúng ta ra trái đây là rắn từ ờ, ao cá của bà con và đây là bệnh viện à, Bãi Cháy Ôi, ờ, có em gái mặc rất chi quá